một cái vấn đề xảy ra ở đấy là gì đó như nãy mình nói gì là khi chị tặng quà này đúng không đó thì một khách hàng ấy họ có thể nhận được gì cả một nghìn món quà đúng không nghĩa sau này lại là lại chị tặng cho khách hàng những ờ, những sản phẩm vật lý đấy và chị có thể chiết xuất nhỏ ra để tặng đúng không tặng để trẻ em trước đấy thì khách hàng họ có thể đăng ký cho gì cả họ họ sử dụng luôn nếu như họ cứ bấm vào cái phần đầu này mãi này cứ bấm phần đầu bấm đi bấm lại đúng không nó vẫn nhảy xong gì đến họ tên họ lại nhập cái tên khác đó đến số điện thoại họ nhập số điện thoại khác nhập cả dòng họ vào đây luôn thì cái này là nó không được anh chị nhá không được thì chúng ta thì chỉ tặng quà làm gì có nhiều quà để mà tặng đúng không đấy thì bây giờ chúng ta sẽ hạn chế món quà này như như, như thế nào đúng không thì bây giờ mình sẽ gắn một điều kiện này điều kiện để nhận quà một lần nhá ví dụ như này là khách hàng nó bấm nhận quà lần một đúng không đó và họ lại bấm tiếp một lần nữa đó thì nó sẽ thông báo là ê cẩn thận nhá đã nhận quà một lần rồi sao muốn nhận lắm thế đúng không Đấy, nó sẽ gửi cho một tin như vậy <laughs> để cảnh báo thế thì hỏi thật bạn muốn nhận lại không ví dụ vậy nhá. thì để làm được điều này để làm được điều này nhé thì ở cái phần này phần nhận quà này hôm trước mình đã giải thích luôn có phần gắn thẻ phần tác đúng không thì bây giờ mình sẽ tạo cho khách hàng một cái thẻ này thẻ này. chỉ cần họ bấm nút nhận quà đúng không à, mình bấm vào tiếp theo này hành động tiếp theo nhé bấm chuột này action nhé nhắc lại này bây giờ mình sẽ đặt nó điều kiện một lần nhận quà một lần thôi chứ không cho nhận nhiều lần đó của gì của ít lòng nhiều đúng không <laughs> chứ không gì là mình có nhiều của đâu mà cho nhiều và vào trước trước hết là gì bước số 1 là mình sẽ tạo cho họ một cái thẻ gắn cho họ khách hàng một cái thẻ đấy à mày đã bấm nút nhận quà thì ta gắn cho mình một cái thẻ và mình sẽ bấm vào đây nhá bấm chuột vào đây action này hành động này và sau đó mình bấm vào phần đây nhá khi bấm action nó, nó hiển thị ra cái bảng này và mình đặt tên cho cái action này là gì à <clears throat> nhận quà nhớ đặt tên này nhận quà ờ, một lẻ một chiến lược đúng không chiến lược uh, marketing dài hạn này đúng không sau đó là ở cái nút action này mình bấm action này và mình gắn cho họ một cái thẻ là attack này attack đó và enter tag là chúng ta nhập tên nhá nhập tên cái tag thì cái thẻ này hôm ở trong ngày hôm qua mình đã giải thích rất rõ chính anh chị rồi ngày số 1 đúng không đó chính là gì là anh chị gắn cho khách hàng một cái thẻ ví dụ họ gì họ chưa mua hàng thì anh chị cũng gắn chọn một cái thẻ là gì à mày chưa mua hàng của tao còn những khách hàng mà đã nhận quà à, đã mua hàng rồi thì anh chị cũng gắn cho họ cái thẻ là gì à, đã mua sản phẩm rồi để sau đó chúng ta dựa vào cái thẻ cái tác này Đấy, mình giải thích lại một số chị à, hôm nay mới học để hiểu này mục đích cái thẻ đơn giản là phân loại khách hàng có vậy thôi <laughs> mục đích của chúng ta bán hàng đúng không thẻ là phân loại khách hàng đấy thì mình sẽ phân loại khách hàng như sau khách hàng này họ nhận quà bị như là gì là khách hàng gì đã bấm nút đúng không nhận quà nhận quà sau đó mình bấm phần new tác ở bên dưới có nút bên dưới này mình bấm vào new tác này điều đó thấy chưa nó bấm cái gì tác đã đào tạo thành công hiển thị màu xanh này đó đã bấm nhận quà đúng không thì những khách hàng vào đây sẽ họ họ họ sẽ đeo một tức là khách hàng một lần một ấy sau khi họ bấm nhận quà xong là tự động phần mềm ManyChat nó đeo cho khách hàng một cái thẻ chứ <laughs> không phải là à, đeo thẻ là thực tế đâu là khách hàng sẽ không nhìn thấy cái chữ này đâu mà chỉ chúng ta là người quản trị cái phần mềm này chúng ta mới biết được là đứa nào khách hàng nào đã bấm nút nhận quà nhé đó thì mình để ở đây sau đó bấm public đã tôi bấm public lưu lại đã ok không tôi gắn cho cái thẻ rồi cái bước quan trọng nhất đó là gì là bây giờ là khách hàng muốn nhận quà một lần đúng không điều kiện là gì điều kiện là gì ok bây giờ mình sẽ điều kiện này đó là condition đúng không là anh chị di chuyển sang phía góc phải có cái gì đây có cái hình tròn màu xanh chữ thập màu trắng bấm dấu cộng cho mình và anh chị bấm vào phần condition đó bấm condition nó nhảy ra cái ra một cái ô như này và bây giờ mình sẽ kéo nhé <clears throat> mình sẽ kéo cái condition này lên phía đầu này đi bây giờ này <clears throat> chỗ đây condition mình sẽ đặt tên cho nó này là nhận quà một lần thôi điều kiện đúng không điều kiện là nhận quà một lần ấy của ít lòng nhiều <laughs> cái này mình nhìn thấy rồi nhá không anh thấy cả khách hàng cũng thấy đâu của ít thì lòng thì nhiều đấy nhận vừa phải thôi vừa phải đấy mình đặt tên cho nó vui cho nó hài cho nó tỉnh ngủ nhá đó ok nhận quà một lần buổi lòng nhiều nhận vừa phải thôi ok bây giờ như này bắt đầu này bây giờ mình muốn cho điều kiện là gì những khách hàng nào mà đã bấm nhận quà rồi thì chúng ta làm như thế nào và mình bấm vào phần click add to condition đúng không và ở bên cái ô cửa sổ bên trái đang hiển thị này sau đó mình bấm vào phần condition này rồi sau đó mình chọn thẻ này những khách hàng nào đã có cái thẻ đã bấm quà một lần rồi đúng không mình có chọn tác này à đúng không đã bấm nút nhận quà rồi đúng không đó ok bình chọn điều kiện là gì những đứa nào những khách hàng nào đã đi đã, đã gắn cái thẻ rồi đúng không tức là khách hàng vào lần một rồi đấy mà bây giờ mà cụ khôn cụ lại vào lần hai cho đòi nhận tiếp nhận cho cả họ đúng không thì bây giờ chúng ta làm như sau rồi cái tác này những người gì đã nhận quà lần một rồi thì sao thì mình sẽ hỏi nó này cho một cái messenger thì bấm dấu cộng này đi messenger này à, kéo vào đây đi à mình cho mình đặt tên là gì nhận nhận gì nhận gì mà lắm vậy đúng không yên tâm khách hàng không thấy nhá nhận gì mà lắm thế đó rồi sau đó là gì những khách hàng mà đã nhận quà tức là khách hàng là đã được đeo thẻ rồi đúng không đã vào bot một lần rồi đã được gắn thẻ rồi thì tao sẽ chửi cho mình sẽ chửi họ một câu như này không <laughs> chửi cho tình ngủ nhá à, bấm chọn này. loại nội dung cũng có gì other này đó Xong, cười cái này hi hi cái này à xưng hô đúng không xưng hô giới tính luôn này xưng hô full name đi full name đi đã nhận quà một lần rồi à, bên shop đúng không bên shop em à, giới hạn giới hạn chỉ nhận một lần thôi đúng không lần thôi và ví dụ như vậy thông cảm nhé qua vì là thông cảm nhé xong he he cái đây he he chọc vào chỉ chọc tức cái đúng không đó xong bắt đầu cho cái mặt cười vào <laughs> đây đây mình làm demo cho chị à, vui vui vẻ nhé anh chị mà chọc này là nó, nó bỏ đi chứ <laughs> đấy rồi bây giờ nó chạy như thế nào đây những đứa và bây giờ mình để cho gì phần delay tiếp theo rồi cho 3 giây 3 giây đi đúng không để giống cái máy rồi bây giờ nó chạy này chị này rồi nhá bây giờ mình bắt đầu di chuột nhá ở chỗ cái phần mà phần starting test này anh chị di chuyển vào đây nó có một chữ rack này rack này à, điều hướng đúng không anh chị muốn điều hướng cái mũi tên này đi đâu và bây giờ mình điều hướng nó đến cái điều kiện này đó mình dạng mình gắn vào đây đúng không bây giờ nó sẽ chạy này những khách hàng nào mà khi bắt đầu họ bấm vào cái link đúng không messenger này đúng không bấm vào link này thì mà những khách hàng đã được đeo cái thẻ mình đã gắn đây rồi đeo cái thẻ mình đã gắn ở phần phần cuối rồi đúng không tức là họ đã nhận một lần rồi thì sao nó chạy cái gì cái tin nhắn là gì nhận gì mà lắm thế đúng không xưng hô đã nhận quà một lần rồi còn đối với những khách hàng lần đầu tiên nhận đây đúng không những the contact does match này những khách hàng gì chưa được gắn điều kiện đúng không chưa được gắn điều kiện gắn gắn cái thẻ ấy khách hàng mới đúng không thì nó chạy cái này đó sau đó mình bấm public này sau và sau đó mình thử nghiệm lại nhá xem nó có chửi không nhá bấm messenger rep url này và mình bấm vào đây này sau đó mình bấm vào phần copy url to clipboard này bấm này và mình quay trở lại cái facebook của mình và mình dán sang một cái trình duyệt mới này mình... bây giờ sao lãi mình nhận quà rồi đúng không enter này xem nó chửi gì nhá thấy nó chửi này nhận điểm lắm thế đúng không rồi nó nói này chat luôn này nó chat đấy ba giây này đã để thông tin à anh chị biết vì sao không hồi đó là chúng ta chưa tạo thẻ đúng không bây giờ mình nhận lại nhá ok phạm thanh bình hồi đó là chúng ta chưa gắn gắn cho họ cái thẻ là vậy đấy thanh bình đấy bảo ô ông bình cũng làm rồi mà đây thử nghiệm lại nhá nhân thật của anh này thì phạm thanh bình rồi số điện thoại đây rồi chính xác bây giờ mới được cắm thẻ này, chị này đó mới được cắm thẻ này rồi nhận quà này bấm nút nhận quà nhá bấm nút xong mới được cắm thẻ chị nhá rồi bắt đầu quay sang bên kia bình kiểm tra thẻ này rồi vào phần contact contact này đây phạm thành bình này đúng không phạm thành bình đây rồi xem phần custom field đây bị sổ ra là sâu ôn này này số điện thoại họ tên này này được gắn thẻ chị xem này bây giờ mới được gắn thẻ đã bấm nút nhận quà này đúng không ok bây giờ mình lại copy lại đường link này để rất chậm là sao chép để quay trở lại cái facebook cá nhân của mình mình tắt này đi để cho chị dễ hình dung nhá, mở một cái tab mới này mình dán vào đây bây giờ điều gì xảy ra là nó sẽ chửi là gì mày đã nhận quà rồi xem nhá có muốn nhận nữa không xem chat này ôi hi hi phạm thanh bình đã nhận quà một lần rồi bên shop em giới hạn chỉ nhận một lần thôi thông cảm nhé he he mặt cười đấy anh chị thấy chưa đây là điều kiện nhận quà một lần chỉ dành cho gì? Dành cho khách hàng, dành dành cho một khách hàng thôi. Chứ không cho khách hàng nhận cho cả họ anh chị nhá. Quà đâu mà tặng lắm thế, đúng không? Thì anh chị có làm được phần này không? Bây giờ bây giờ mấy giờ? À, bây giờ anh chị dành ra 5 phút đi để gắn cái thẻ này này. Sau đó là anh chị tạo cái condition nhá. Condition làm luôn cho bình làm luôn đi. Đó, làm luôn sau đó mình dạy một cái phần cuối cùng nữa hướng dẫn chị đó là gì bật cái tính năng one time notification lên đấy xong ngày mai chúng ta gì buổi sáng là chúng ta tráng miệng cái follow này một phát nữa này xong buổi chiều là chúng ta gì làm một cái follow bán hàng nhá đơn giản thôi simple is best đơn giản là số 1 là trên hết nhá bây giờ là anh chị dành cho mình 5 phút 5 đến 10 phút để chúng ta gắn thẻ này bước một là gắn thẻ nhé gắn thẻ này bây giờ xóa đi làm lại nhé anh chị xem này khi khách hàng bấm nút nhận quà này bấm vào đây này action này action attack cái thẻ đây đó nhận quà là kia đã bấm <clears throat> nút nhận quà đúng không đấy bấm topic và sau đó là chúng ta bấm vào vào đây chọn condition đúng không rồi Ồ, ờ, anh chị kéo ra phía trước đây rồi sau đó là anh chị cũng bấm condition này và sau đó bấm nút condition và tag is nhá nếu như là khách hàng đã có cái thẻ này rồi sau đó là gì anh chị cũng tạo một cái chuỗi mới messenger sau đó chị nối vào đây đấy rất đơn giản nhé giờ đã chị sẽ quen thôi và 5 phút bắt đầu